Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Nguyên Vũ, giờ Ký Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, dạn hạ thủy, ngày đinh sửu thức tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, dạn hạ thủy, kỷ tuổi, tân mùi, kỷ mùi, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân mùi, kỷ mùi, tuổi xung trong tháng từ kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu mọi việc, sao cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao câu trận, kỵ về an táng, sao tứ thời cô quả, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới cho thấy người tuổi Tý được cục diện lục hợp che chở trong ngày nên đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình. Lại thêm, trong ngày còn có thêm sự xuất hiện của tỷ kiên, những chú chuột trở nên quyết đoán, nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén, không chần chừ mà để cho tiền bạc chạy thoát khỏi tay mình. Hơn ai hết, bạn biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng triệt để những ưu điểm của mình để tạo ra những cơ hội làm giàu cho bản thân. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc, lại gây nên những nỗi muộn phiền về chuyện tình cảm. Người độc thân muốn nhanh chóng tìm một ai đó để chung đôi sánh bước nhưng mọi thứ khó hơn bạn nghĩ rất nhiều. Có lẽ bạn nên học cách suy nghĩ thực tế, hạ thấp cái tôi, cũng như bớt ảo tưởng thái quá về tình yêu, mới mong tìm được người thích hợp. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đón nhiều điều cát lành, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày mới gặp, thiên tài che chở, hứa hẹn ngày hôm nay rất may mắn cho con giáp tuổi Sửu, nhất là phương diện công danh, sự nghiệp sẽ có nhiều việc như ý diễn ra mang lại cho bạn niềm vui không hề nhỏ. Thậm chí cung tài lộc mở ra mang lại cho một số người cơ hội trúng thưởng, nhận được tiền thưởng hoặc thừa kế. Hai hành thổ tương hòa, dự báo gia đình bạn sẽ có tin vui nho nhỏ. Những mối quan hệ bạn bè sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Người đang yêu mà có xích mích thì nên chủ động giảng hòa trong hôm nay. Ngày này, tiền bạc không gặp biến động lớn đối với người tuổi Sửu, tài lộc khá ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Nhưng ngày hôm nay bạn tuổi Sửu nên đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông, quan sát kỹ trước khi sang đường kẻo bị công an phạt hoặc gặp tai nạn bất ngờ nhé. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu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 bạn đi làm khá thẳng tính và nóng nảy nên thường làm mất lòng người khác. Mộc khắc thổ, nên đường tình cảm không tốt, dần sẽ phải đối mặt với những thị phi, dèm pha nói xấu sau lưng khiến cho tình cảm dạn nứt, đối phương đánh mất lòng tin vốn có với bạn. Tuy nhiên vì bạn có vận khí khá tốt nên vẫn có quý nhân phù trợ bình thường. Điềm báo trong ngày có dấu hiệu hao tài, người tuổi dần không nên cho người khác vay mượn. Vì mù quáng tin tưởng người khác nên đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin. Rủi ro là khả năng lấy lại được tiền rất thấp, bạn có thể phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mát mà mình vất vả mới có được. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Đừng để ý những lời người khác bàn tán về mình. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Chuyện tiền bạc có phần kém dư dôi hơn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Bạn điềm đạm hơn so với lúc bình thường. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc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 nên tuổi mão gặp rắc rối trong công việc do đồng nghiệp, tay chân cấp dưới. Hôm nay con giáp này bỗng trở thành người thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn so với lúc bình thường, ngày nghỉ nhưng vẫn phải lo hộ việc người khác. Mộc khắc thổ khiến tình cảm đi xuống, các cặp vợ chồng hay cãi nhau vì những chuyện không đáng. Ngày này nếu như có thời gian, bạn nên đưa gia đình đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tới thăm người thân để duy trì tình cảm tốt đẹp với mọi người. Trong ngày này, bạn có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè trong chuyện tiền nong. Làm gì cũng phải cẩn thận, ai nợ bạn nhớ ghi chép lại cẩn thận chi tiết kẻo sau này lúc đòi nợ lại cãi nhau to. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Hãy giao du với những người tốt hơn bạn. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Bạn cảm thấy bản thân thật kém cỏi vì so sánh với bạn bè. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ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 Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi ngày mới cho thấy, về mặt công việc của người tuổi Thìn ngày thứ hai đầu tuần này, gặp tương phá nên làm ăn khó khăn, cẩn thận phá sản. Trong cơ quan có lục đục nội bộ do không đoàn kết, lòng đố kỵ ghen ghét. Khuyên bạn nên làm tốt việc của mình, ngoài giờ hành chính không ôm thêm việc. Cục diện hai hành thổ tương hòa, bạn giữ được hòa khí trong gia đình của Thìn, dù phải nghe những lời khó nghe từ thiên hạ nhưng bạn vẫn giữ được lập trường chính kiến của mình. Bạn bảo vệ được sự bình yên trong gia đình và tình yêu đôi lứa. Chính tài chiếu mệnh nên tài lộc có điểm sáng, khởi sắc trong ngày này. Mọi rắc rối trước mắt đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những tài lẻ trước đây học được. Chuyện tiền bạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Mọi rắc rối trước mắt đều được tháo gỡ nhanh chóng,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 tị dậu sửu độ mệnh nên các mối quan hệ bạn bè, xã giao tốt đẹp. Tuổi này ăn ở biết điều, hiền lành nên đi ra ngoài hay được mọi người quý mến, thích giao lưu nói chuyện. Cứ phát huy ưu điểm này thì tị sẽ thu hút được nhiều quý nhân đến giúp đỡ mình. Nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên tiền bạc dư giả, biết đường làm ăn. Tị rất linh hoạt và chăm chỉ cày tiền nên hiếm khi rơi vào cảnh ăn không ngồi rồi để người ta đến đòi nợ. Con giáp này cũng quý trọng đồng tiền mình làm ra nên rất biết quản lý chi tiêu và tiết kiệm câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, bản thân bạn chỉ nên sống tốt phần của mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, trời sinh có đức mặc sức mà ăn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nếu thấy quá vất vả hãy nhớ đến người thân. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn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 Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Ngọ cần chú ý mặt tình cảm gặp tương hại nên có kẻ đang đứng sau suối dục bạn làm mất hòa khí trong gia đình. Vợ chồng hay xích mích vì mồm thiên hạ. Tuổi này trong ngày dễ gặp người xấu hoặc bị bạn bè nói xấu. Nhờ thực thần trợ mệnh nên tuổi ngọ có lộc lá từ người quen hay được lộc ăn uống, quà cáp. Người làm nghề tự do hay được khách hàng cho lộc, buôn bán sời lời nên đắt hàng, có đồng ra đồng vào câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Nếu cuộc đời quá khó khăn, vậy thì về với gia đình. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Bạn phát hiện những con người sống gian dối. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc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 thi cử. Áp lực trong công việc khiến cho tuổi mùi hôm nay trở nên nóng nảy hơn, thiếu kiểm soát với cảm xúc của mình. Nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa, nên mọi bất đồng trong tất cả các mối quan hệ đều được giải quyết trong hôm nay. Vận đào hoa trong ngày sẽ vượng với những người độc thân vẫn đang tìm kiếm một nửa cho mình. Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ thiên tài nên tuổi này có thể sẽ có vận may bất ngờ hay được lộc từ những trò chơi mang tính chất trúng thưởng. Tuy nhiên tuổi mùi không nên dấn thân vào mấy trò đó quá nhiều hãy cố gắng hạn chế bản thân trước những ham muốn nhất thời, chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, tiền bạc không phải lá mít, hãy chi tiêu cẩn thận. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, đôi khi người mà bạn tin tưởng nhất lại là người làm bạn buồn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, mỗi sớm mai thức dậy vẫn khỏe mạnh đã là phước lành rồi. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 chính quan trợ vận, có lợi cho đường công danh, sự nghiệp của tuổi thân. Trong ngày công việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, kết quả chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Bạn nào nộp hồ sơ xin việc thì nên làm trong hôm nay, rất có khả quan. Ngũ hành thổ sinh kim, giúp đường tình duyên của người tuổi thân khởi sắc, thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn. Nếu có cảm tình, thì mạnh dạn mời người ta đi ăn hôm nay nhé. Gia đạo bình yên, trong họ hàng anh em thân thiết sắp có tin vui như đám cưới, sinh nở tài lộc ở mức khá, tiền tài hanh thông. Khả năng cao bạn sẽ bỏ túi số tiền không nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống và thúc đẩy bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Nếu chịu khó cày cuốc thì tương lai dạng ngời, tươi sáng đang chờ đón bạn phía trước. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Tử vi tuổi mậu thân,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 Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, thiên quan lâm vận, cảnh báo tuổi Dậu nên cảnh giác cao trong chuyện làm ăn, đặc biệt là những người làm quan hoặc làm tự do, dễ bị cướp công, chơi xấu hoặc bôi nhọ. Dù mới là ngày đầu tuần, nhưng căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống cũng khiến tuổi Dậu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. May mắn nhờ có ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu sửu độ mệnh nên tình cảm đi lên, vớt vát cho tâm trạng của dậu. Anh chị em trong nhà đoàn kết, có khó khăn hay ra tay hỗ trợ nhau. Tín bạn cũng sởi lời nên ra ngoài được lòng bạn bè và người lớn tuổi. Cục diện thổ sinh kim cũng giúp cho người tuổi dậu trong ngày hôm nay dễ đón được lộc. Bạn xứng đáng được thành thơi. Bạn xứng đáng có một chuyến du lịch vui vẻ với người thân hoặc bạn bè. Hãy thỏa thích tận hưởng những gì mình xứng đáng được hưởng. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy,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 nhưng hễ làm sai là lập tức không được ghi nhận. Bạn thấy mấy động lực để cố gắng, hôm nay buông xuôi hết mọi việc. Về mặt tình cảm lại được tốt đẹp, nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa. Hãy nhớ rằng dù bận rộn đến mấy cũng đừng cắt đứt liên lạc với bạn bè vì họ là chỗ dựa tin cậy cho bạn trên đường đời. Nếu cảm thấy quá áp lực thì bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Trong ngày cũng nhờ chính tài trợ mệnh nên tài lộc trọn vẹn. Tuổi này ăn nên làm ra nhờ cái tài và cái đức của mình. Ngày này bạn có thể đầu tư vào những lĩnh vực mình đã quen thuộc vì tỷ lệ thành công là rất cao. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Bạn có khả năng tự tạo hạnh phúc cho mình. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Làm mọi thứ với một niềm đam mê hoặc là chẳng gì cả. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Cuộc sống có đầy những điều tốt đẹp, trong đó có cả bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim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 người tuổi hợi về mặt công việc gặp chính ấn chiếu mệnh nên phát triển thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nhưng chỉ là bạn vẫn còn thiếu chí tiến thủ, nên thời gian này chọn an phận thủ thường, làm được từng nào hay từng đó, bình an mà có phúc khí. Được cái mặt tình cảm có tam hội tương trợ, nên khởi sắc hơn hẳn, quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Hời khéo ăn khéo nói nên có khá nhiều bạn bè, đi đâu cũng cởi mở hòa đồng. Nếu có thời gian bạn có thể nấu nướng và mời bạn bè thân thiết đến dùng bữa thổ khắc thủy nên tiền bạc kém may, chi tiêu nên cẩn thận. Ngày này có rất nhiều vấn đề liên quan đến tài chính đòi hỏi hợi phải xử lý cực kỳ khôn khéo, nếu không thì thất thoát tiền bạc là điều khó tránh khỏi. Là con giáp giỏi chịu đựng, nên có chuyện gì cũng im lặng, nếu khó khăn quá thì hãy nhớ đến người nhà nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, đừng mãi trách cứ sai lầm của bản thân. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ,